Ok, hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang đến với channel LCS Chào Gaming um, Chúng ta ờ, tiếp tục cuộc hành trình với một mình thôi Hôm trước thì bị lừa bắn hết cả đạn rồi giờ không biết cuộc hành trình một mình sẽ diễn ra như thế nào đây Chúng ta bây giờ mục tiêu tiếp theo của chúng ta là sẽ đi tìm trạm. Amori và tìm người thợ rèn tên là Drew. Ok, let's go. Bây giờ Tối vậy men Tối quá không thấy gì cả Thôi chui vào ống thông gió rồi Ui, nhảy xuống một con hầm mới Không biết hầm này còn có yêu ma quỷ quái như quả hầm bị nguyên rủa hay không đây Ồ, oh, có người canh ở đây luôn ạ. Well, <laughs> Cậu giống người đấy Chạm tự do mà Ok Ngon chạm này có vẻ thân thiện phết Thấy người là họ cho vào Thank you các anh trai nha chạm này có vẻ thân thiện Careful kid Our free station is under the watchful eye of the Reds Chúng tôi nằm trong tầm ngắn của Hồng quân đấy Ô thế Hồng quân lại là một đội khác à Đội này lại là một đội khác à Ok cảm ơn vị huynh đã, đã nhắc nhở ôi, Chào mày người dân thân thiện nhỉ Việc kiểm tra giấy tờ đang được thực hiện tại trạm Amory vui lòng ở Yên Nơi cư trú của mình Chết con mẹ thằng này đi có mang giấy tờ tùy thân không vậy Thằng này đi có mang giấy tờ tùy thân không vậy Đúng lúc mình đến thì thì thì thì Nó kiểm tra giấy tờ ạ Ác ôn thực sự Hello anh Giai Rồi đi vào trạm rồi Bình yên quá Sau những cuộc chiến đấu vãi cả Loen Chúng ta cuối cùng cũng đã được bình yên Get lost. Gõ mấy cái cửa này chả được cái tác dụng gì Quay mặt vào tường Đợi kiểm tra À đâu <laughs> Mình là khách đến này có bị kiểm tra không vậy Này chủ chủ này I'm <laughs> <laughs> Oh, tiền. Đạn K98 là tiền ạ <laughs> Ở đây, đi vào trong đây rồi And who are you? The comedian's boyfriend! Put your hands out! You're under arrest! Thế còn mày là ai bạn trai của hệ sĩ hay à? Alright, <laughs> alright! Lay off! I'll come quietly. Ô Ui, ông mà đánh quân đội luôn I'm gonna kill him! Go! Let's get them! Come on, follow me! Ôi kìa Sao, sao mình lại chạy nhỉ? Chạy theo thằng kia làm gì? Ủa Thằng này mẹ ơi chạy như chó luôn ạ Mình đi tìm thợ rèn Amori mà Sao lại chạy theo thằng này làm gì Ôi, chết con mẹ luôn Là sao ta <laughs> uh, <laughs> Thế chẳng Amori tìm người tên thợ rèn Amori And who are you? The comedian's boyfriend? Put your hands out! You're under arrest. Đưa tay ra. Right, all right. Lay off. I'll oh, come quietly. Đi. Eh. Chạy thôi. Come on, follow me. Go, go. Mẹ nó bắn tao chảy máu đít rồi À chỉ mình đi đường, đường bên này okay. There's still a god left in our world. That day, he was with me. I have been rescued by Khan's friend, Andrew the blacksmith. He would prove to be my ticket out of the communist station. Với bạn Khan, Drew thợ rèn ở đây, ông thợ rèn The front line between the Reich and the Reds. You'll need a disguise. Take these overalls, put them over your clothes, the Reds are rounding up the volunteers to storm the Nazi fortifications. They're about to send a train full of new recruits straight into the fire. But you will be riding the train unannounced. Your seat won't be first class, but you don't have to pay the fare with your own blood either. <laughs> Once the troop train has passed the roadblocks, you're on your own. Ok Tiếp theo chúng ta Nấp trong chiếc xe Sắp tới tiền tuyến Ú. xin luôn bản ghi chép không hack được đồ gì của ông này à? ơ à, đọc bản ghi chép kiểu gì nhỉ nút nào nhỉ phải có nhật ký á có rất nhiều người ở metro ghét hồng quân bởi vì người ta sợ họ hồng quân luôn đói khát dù cho họ làm việc suốt ngày đêm họ được cho hãy lao động hăng say cho một tương lai tốt đẹp hơn nhưng thôi không còn đọc à ừ thì à, đây là một trong số những trạm mà ghét hồng quân cho nên là về chúng ta phải cải trang thì phải về đi đâu xin đi tiền nha anh bạn thằng kia bị bắt lại rồi Thằng dẫn đường ở đây Có một thằng canh lối lên luôn thằng Dẫn đường mình lên trên này bị bắt lại rồi Con này để tiền à, linh tinh hết nhỉ, Xin hết luôn ạ We've sealed our border with the Nazis and covered every possible entry point with roadblocks. Mouse couldn't get through. Visit the shops. home your arsenal when you still can, but don't waste time. The train is on schedule and it's not waiting for you. Okay. filters, knives, everything you need when traveling in dangerous areas, no? Mấy cái này bán mẹ đi, dùng bao giờ đéo đâu. Nhặt được đống. That's a deal. Special offers, uh, discounts. Uh, best guns from the Forge Masters. Cái này là cái gì đây? Nắm hùng ngoại à? Ngon vậy. Ừ, ngon đấy. À, tháo ra mình lỗ tiền à? Áo khác gì bán đấy đúng không? Ôi ngắm Hồng ngoại 35 tiền Chiến luôn Nòng này nòng gì đây Giảm tiếng ồn Chiến luôn Bán bố khẩu này đi áp khẩu laser luôn, ok. Rồi, hông ngoại là ngon rồi Shotgun Lắp đầy đủ hết phụ kiện rồi Bốn năm à uhm. Trông có vẻ ra rì phết nhỉ Giảm thiểu tán đạn à Bỏ này ra được 13 Này 30 giảm thiểu tán đạn Này 70 lận 4 viên Đồng thời tốc độ ra đạn Tốc độ đạn cũng chậm hơn Dẫn đến tới giảm sát thương Ơ Sẽ giảm sát thương vũ khí cận thành một khẩu súng săn Ờ nhưng mà mình bán khẩu kia đi Khẩu AK này lắp giảm thanh cho ta Cái này có phải giảm thanh không ẩn lửa nòng thôi và giảm tiếng ồn thôi chứ không phải giảm thanh Như này hãm lửa AK hãm lửa thôi Bây giờ nếu mà mình muốn đi rình dập mình phải có khẩu có giảm thanh đấy kìa Bắn khẩu AK này khá là công khai rồi Ok nhưng mà không sao Làm ít đạn này. cái này là cái gì đây mũi tên kim loại mình đã có súng này đâu rồi 32 viên ờ, mấy cái này bán mẹ đi You don't have that caliber And where's your ammo? Mine's here You don't have that caliber Ui. And where's your ammo? 70 này Lắp quả 4 nòng vào Panel phiêu Nhỉ Đấy ngon luôn Selling, buying. It's okay guys, he's with us Come on, jump into the hole up to him Okay Nhảy hồng hố luôn Ok chưa? Nhảy xuống hố đấy Rồi Trốn ở dưới này luôn Đấy, hao mình sẽ chui lên trên xe này à Artyom, you see that luggage hold? Get him to it. Đây rồi, trèo lên chui ở bên trong này Ngon luôn So, what do you guys think? Let's go, huh? Rồi, hôm nay đưa ra khỏi đưa thằng này ra khỏi đây đây còn quảng cáo in uh, Metro 2034 luôn này. Andrew, is it really safe in there? wouldn't like to see him fall down onto the rails. Now that's no first class carriage. But he's good as dead if he stays. going straight to Libyanka, and that's a one-way ticket. Okay, pick it up. It's okay. It's all right. Rồi, chịu cộng may mắn rồi. Rồi, bay ông. Thank you ông nhé. xuống đường dây thôi cho mình đi phía dưới này à Sao đến đoạn nào thì mình sẽ nhảy xuống

Join the army, they said. See the world, they said. Huh? My father was a Red Army soldier, and his father as well. It's the family tradition. So tell me, love, is it also your tradition to lose arms and legs on the battlefield? They were happy to make those sacrifices. Sure. Drunks and fools are happy too. There is a black capsule in my ammo pouch. What is that, an antibiotic? No. It's cyanide, in case the enemy captures you. What? I know. But God forbid suicide. I'd go straight to hell. Listen, altar boy. A Nazi prisoner is going to hell anyway. Trust me, the pill is faster. I could never take my own life. But give me your pill. I'd rather swallow two than rot in one of their stalags. Even the apocalypse didn't stop us from killing one another over ideology. Ok, trong 4 chiến tranh. I was about to go through the front line between the Nazis and the communists. I've heard they once fought another war and that the Nazis lost. Tận thế cũng không ngăn cản nổi chúng tôi khỏi việc giết lẫn nhau vì lý tưởng của mình. À, thế là đánh nhau giữa giữa phe ừ, và phe ấy ấy rồi. Ô, luôn. Славы, свято и пашмы, Вперед, вперед, рабочий народ! На бой кровавый, седой и правый, Марш, марш вперед! Thằng nhảy ra Ôi, thằng này nhảy ra rồi Ui sao Xịn đấy Nóng xịn đấy. vậy Ê Nóng này còn gì bằng nữa Được mình phải bắn nhau với mấy thằng này á Even Marx himself couldn't survive on ideas alone.

Aduh. không ai biết gì luôn. What does the party think of the the the okay.

지야 나. 우야. 우리도, 아. 우리도. tắt điện đi à bên ngoài này bị mất điện không ờ à, không vấn đề gì à. ngon luôn Ok đeo bình mặt nạ mà Dễ thở hơn rồi đấy Không là khẩu gì nhở À Ui Mình vừa bán khẩu kia đi xong lại có khẩu này ngon vãi kèn ạ à. Khẩu ấy làm phụ kiện vãi kèn luôn nhòm nữa Night Vision trăm tiền à xuống đây chỉ để lấy cái cái cái hòm tiền này thôi về đồ thôi ui thế có kính này có quả night vision này còn cộng thêm cái này nữa thì bá quá lỗi lỗi lỗi lỗi nhầm nhầm biết mình ở đây thì sao ấy Bọn này biết mình ở đây rồi Mình vừa bắn phát sóc lọ nó nó biết rồi ra ấy Chết rồi, lỡ tay rồi 哎呀！哎。 luôn thơm luôn lính này toàn súng AK luôn mà thêm đạn à có z dot này có khẩu z dot này nhưng mà khẩu mình biêu ngon lắm rồi không thể đổi được không ngủ nữa Ok, tắt điện luôn Rồi vượt qua đội này thôi Ừ, khẩu này cũng giảm thanh ấy chứ nhỉ Không phải là không giảm thanh đâu ám lửa giảm thanh luôn Khá ổn Rồi bên kia vẫn đang bắn nhau vãi cầu loèn Đang chiến tranh mà lại có một thằng móc lốp này chết bọn này giáp trâu quá Mấy giáp liền Bắn mãi không chết ạ Mấy con lợn giáp trâu thực sự sniper Cái này bán mẹ khẩu sniper đi rồi Khẩu AK này build này khá ổn đấy Giờ đổi khẩu sniper nữa thôi à, Sấy đâu ác ấy nhỉ rưỡi bán à. ngon nhỉ à, cả bản thích hơn dưới này mình nghĩ là có gì để thịt đấy à tắt điện

phản điện đi chứ Thế từ lên check lên bên trên xem nào Xem là đường nào Đường này đường đi tiếp à hay là đường này Đường nào mới đúng là đường đi tiếp đây lìn rồi chọn sai con đường rồi quan à Chọn sai con đường để chiến đấu rồi Trời ơi Khó thế nhở Đông quá mày à mày mấy thằng lái xe này khẩu đéo rồi Ôi trang bị súng xịn thế nhở Chắc vào đây chỉ để lấy đồ thôi Còn đi tiếp thì vẫn là cái cái đường vừa nãy vẫn là chuẩn nhất rồi khả năng là đi vào đây chỉ để lấy đồ thôi ui tắm đường vậy Ừ, nhưng mà không có chìa khóa làm sao lấy được đồ ở trong này ta dưới đít bắn lên à đường ấy nhở bên này có một đường hầm sập này ô oh, nhiều đường móc lốp vãi trưởng ạ à. thề quả game làm chi tiết thực sự úp cái pha xuống thế còn cái cái đường hầm ở ở ở phía đằng sau kia là đường đi đâu ta? Vậy đường này là đường đi đâu đây? Cụt rồi. Ồ. Đây lại có một căn phòng nữa này. shotgun à à, ờ, khẩu shotgun đời mới à Uầy, nào được nhiều đạn này Ngon luôn Thế bán khẩu shotgun 4 viên kia đi thôi Ui à Bắt một đống người về đây làm gì đây Đó, đây chỉ là một cái phòng để mình vào lấy cái bản ghi chép thôi Không có gì khá khẩm hơn Thì có lẽ là mình đi đường ờ, xuống cái cống kia là chuẩn nhất rồi Còn bên này thì... Uh, Bên này thì có một cái két mà mình không có chìa khóa để mở. Chưa biết là chìa khóa cần phải lấy ở đâu. Thôi thì té rồi, đi tiếp thôi. Không khẩu gì đấy nhỉ? khẩu ấy rồi Ôi có AK bắn rồi Mấy khẩu đấy làm gì Sắp có 4 viên này Sắp có 6 viên này Ok quay lại cái hầm mà cứu được ờ, ba uh, thanh niên Bị tù cho xem nào ấy à tí nhảy xuống đây chết dở súng gì đây hot gun thì phải bên này vẫn bắn nhau này vẫn bắn nhau bạch bạch bạch này ơi à cái đường xuống hầm đâu ta bên này bên này bên này ơ à, không phải phải qua đoạn này chứ nhở phải qua khỏi đoạn này mới đúng chứ quên cũ đường luôn đây đây đây đây đây ở đây nghe thấy tiếng bắn nhau rồi này không chạy đi à ơ ờ. à. thôi không đi mình đi vậy nóng rồi này ô bị khóa à đồ Thế này thì làm sao mở khóa đây Chắc dưới này cũng là chỗ lấy đồ thôi Đây mấy cái con dao Mấy thằng này không chạy đi luôn Hay phải mở điện nhỉ Ừ, thế là đi đường nào? Không phải đi đường này, đi đường nào? Đi đường nào ta? Đi tiếp đường này. Sao phải qua bên nhỉ Mình vừa chạy đường này xong Qua bên đấy là Cụt rồi Cái này mình bắn nó clear mẹ rồi Vậy thì đi tiếp là đi đường nào đây trên nhá bên này là tịt rồi này. Hmm. Nếu mà đi đường bên trên kia không phải đường cụt rồi đường này chỉ để móc lốp thôi đường này chỉ để móc lốp lên bọn này thôi hmm. thế là đi đường nào nhỉ đi tiếp đường này kịch sư rồi còn đâu hoặc là phải đi tìm chìa khóa để mở à, kịch rồi Tìm đâu ra chìa khóa nhở Mở cửa kia Hay là phải sang nhánh bên kia bắn hết bọn kia đi Hay là đi cửa này À Thế là đi cửa này rồi Ok, thế là đi cửa này rồi À đủ Bị bắt rồi When I came to my senses, I lost all hope. Nazi prisoners were used for slave labor or target practice. Ồ, bị bọn phát xít bắt à? Theo mình vừa bị bọn phát xít bắt rồi. Why should we hesitate? Phải rồi, phát mẹ phọt hết cả máu này. Shouldn't we call the Gestapo? It'll take them forever to get here from Reich. Who'll watch this pig till then? Úi rồi ôi Nó đạp cho mình vỡ con mẹ nó alo luôn ạ Alright you red scum Offer a prayer to your Ôi có người đến cứu Ngon ngon ngon, ngon. <laughs> Hey, maybe if you beg, we'll think about killing you quickly. Wah. Oh, my seat. Nah. Ôi mẹ ơi, quả alo mình mẹ mất hơi nhiều máu. One thing I like about the bad guys, there's always a lot of discussion before they get around to pulling the trigger. Rồi, để cho ít rượu làm lấy lại sức nào. Giảm đau, giảm đau. You owe me one, kid. You don't look like a rat. Who the hell are you? That's Hunter's token. I'd better take you to Miller. Whatever message you have, save it for him. Okay, let's move to the armored car. Okay, Dito, Dito now. Okay, Pavel, here's the plan. You'll take him in the armored car to our real car. After that, we'll be real close. Just the hall and the black station. And what about the mission? Một khẩu súng côn này Ngon luôn I'll handle the mission myself. Let's meet up at the Black Station. You be careful out there. Không vâng, nhờ khẩu súng côn này ít phụ kiện quá. Phải nhận lại khẩu sóc lọ của tôi thôi. Mấy dân chơi đi đâu nhanh thế nhở You should man the turret. It'll be harder to see you that way. Okay. I hope you know how to operate a machine gun, kid. Well, guys, good luck to you. Rồi, đội này đội mũ 3 mẹ night vision các kiểu đỉnh cấp thực sự ạ. À. Ngon luôn, mình được mẹ chơi khẩu 51 luôn. Sấy thỏa thích. À, cái này chỉ gật gù được thôi. We'll try to get past the roadblocks quietly. Keep your cool and they might overlook the fact that we're standing in for the crew. If it all goes to hell, just do as I say. cải trang thành bọn ấy à bọn phát xít à What are you doing out here? This vehicle is not on the transport schedule. Uh, we've been sent to the forward roadblock here, officer, to deliver the ammo. They've already received the ammo shipment. Who are you? Raise your eyeshield. shield. Stop! Alert! Man your vehicles!

vỡ alo luôn Ôi bắn cho mày vỡ alo luôn Chó Có điều khiển vậy tìm đập thình thịch này Được chưa? Ok chưa? Oh Ồ, oh, xe tăng à? Đâu, xe tăng đâu? Ui dồi Ăn cứt rồi Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi Hỏng xe, hỏng xe, hỏng xe, hỏng xe chưa Tao vẫn không được ra khỏi đây à Ôi Khó vậy Đông này làm sao mà bắn được hết Rồi ạ à. Đồ Khó quá Thà cho bố Tha cho bố mình nhảy xuống bắn còn hơn 6 được rồi, đoạn này khó quá. gì ta? Sao mà qua được đoạn này nếu mà bắn kiểu này? Ai luôn. Không được á hai ông này thì không thể lái xe đi ạ Thề Vượt qua đoạn này kiểu gì đây Không hiểu vượt qua đoạn này kiểu gì luôn đi được hai bước thì chết là sao Ờ... Thôi, tình hình là mình hiện tại đang bị mắc ở đoạn này nhá. Ờ, thì chúng ta có lẽ tập này nghỉ ở đây thôi. Tập sau thì chúng ta sẽ tiếp tục để mình tìm hiểu xem là làm cách nào để vượt qua đoạn này đã chứ bắn như này là không hiệu quả một tí nào rồi thế nhá bye bye anh em hẹn gặp lại anh em buổi livestream à quen mồm à, hẹn anh em ở những tập uh, tiếp theo nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh